Xin chào tất cả anh em Đấy ở trong đây có những anh em nào đã từng thua ta Đó đành phải bán nhà bán cửa vì những cái trò chơi đỏ đen Trò chơi cờ bạc Đấy anh em chơi các cái trò chơi mà bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy anh em thua tha rất là nhiều Anh em không biết cách giành chiến thắng Đấy tại vì anh em không có những công nghệ ở bên công ty Để anh em giúp anh em chơi giúp anh em kiếm tiền Thì nói về trong cờ bạc ấy Thì không bao giờ có chuyện đỏ đen Muốn chơi hay chơi tốt thì anh em phải có các công nghệ mới để nó có thể giúp anh em chơi giúp anh em kiếm tiền một cách dễ dàng mà anh em không, cần phải suy nghĩ nhiều thì đây thì ngày nay tôi giới thiệu cho anh em một cái siêu phẩm là thiết bị à, mang tên là máy P59 đấy nó có thể giúp anh em chơi được cả bầu cua tài xỉu sóc đĩa đấy chơi cả ba bộ môn luôn đấy nó có thể biết trước kết quả để giúp báo về cho anh em để giúp anh em đặt tiền cách thức chơi như thế nào thì nó có 3 chế độ bầu cua tài xỉu sóc đĩa đây anh em chơi chế độ nào thì anh em chỉ cần khởi động máy lên anh em bật qua chế độ đấy anh em cất vào túi quần túi áo thì tùy anh em anh em đến sân chơi đây cái độ bắt xa của nó là từ 10 đến 15 mét đổ lại đấy nó có thể báo về cho anh em để anh em biết trước kết quả anh em đánh thì không nói nhiều nữa tôi xin vào test luôn thực tế luôn cho anh em để anh em biết được cái độ hiệu quả của máy này và cách sử dụng cái máy này nó như thế nào anh em nhé đấy thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn anh em một bộ bầu cua này một bộ tài xỉu một, một bộ sóc đĩa này đây tôi sẽ chọn ra này tài xỉu tôi sóc lên này tài xỉu tôi sẽ lấy ra ba hột này tí tôi test cho anh em này tôi sóc đĩa cũng thế này đấy bầu cua thì tôi chọn nó ba hột này đây thì để chứng minh luôn cho anh em những cái đồ hôm nay tôi sử dụng tôi test cái máy này cho anh em ấy hoàn toàn là đồ thường đồ chợ đấy thì tôi đã chuẩn bị một thanh lâm châm đây anh em có cái máy này anh em đến sân chơi anh em không anh em không cần luồn bất cứ là quân vị nắp đĩa gì vào cả anh em cần duy nhất một cái máy này thôi đây tôi chứng minh luôn cho anh em này tôi thử bằng cái thanh nâm châm này vào những cái đồ của tôi test cho anh em này đấy anh em đến sân chơi đấy anh em kiểm tra vào những cái đồ của ở sân chơi của anh em đấy những cái đồ mà có tang đồ công chuyện thì gặp thanh nâm châm bẹ này thì hút rất là chặt đấy thì những cái đồ đấy thì anh em không nên chơi anh em đi về còn anh em kiểm tra mà thấy bình thường không hít đấy thì anh em chơi được anh em nhé đây tiếp tục đĩa này đây là bát sành bát sứ này đĩa sứ này ở nhà tôi này tôi hôm nay tôi lấy được tôi test cho anh em này về tài xỉu này đây những cái nắp nhựa này nắp xị rượu này đấy thường anh em sử dụng trong sân chơi của anh em rất là nhiều đấy, hôm nay tôi lấy là giống trong sân chơi của anh em tôi test này đấy về hột tài xỉu thì anh em chơi tất cả các loại hột đều được hết đấy hột sành hột sứ này là hột ngọc thì anh em có thể chơi được hết này đấy hoàn toàn bình thường này tiếp tục sang bầu cua này đây, đây là những cái nắp uh, nhựa này đựng canh trong gia đình tôi này em thấy chưa hoàn toàn bình thường này hột này đấy hột giấy hay nào hột xốp thì đều chơi được hết anh em nhé hột giấy hột xốp hột đũa chơi được hết đấy thì vừa rồi tôi cũng đã test qua cho anh em rồi là những cái đồ có tang đồ công chuyện thì để hít rất là chặt như vào cái kéo này đấy thì để không để anh em đợi lâu nữa tôi vào test luôn anh em này cách thức chơi như nào này thì đầu tiên này tôi sẽ test về tài xỉu này về máy chơi tài xỉu này anh em chỉ cần là khởi động máy lên này anh qua chế độ tôi bật chế độ tài xỉu này đấy và giờ tôi đánh luôn anh em này máy nó sẽ báo dung phân tích nó báo dung về cho anh em anh em nhé đây thì như tài máy nó sẽ báo dung hai và xỉu máy báo dung một đấy nhịp dung nó rất là êm nên đây tôi chuẩn bị cốc đây chuẩn bị cốc đây tôi bỏ cái máy này vào đây đấy tôi bỏ cái máy này vào đây để nhịp dung nó vọng lên này để anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi này đấy test luôn anh em xem này tài thì dung hai xỉu dung một anh em nhé đấy anh em cứ nhớ rõ anh em đến sân chơi thì anh em có thể chơi được như bán này này bán đầu tiên máy tôi nhận được máy báo một dung này một dung đánh xỉu này ok cho anh em một hai sáu tám điểm xỉu 9 điểm xỉu xong bán thứ hai này một bán chuẩn xác anh em nhé bán này máy báo một dung tiếp này một dung đánh xỉu tiếp này mở này ok anh em 10 điểm xíu 136 10 điểm đấy hai bán chuẩn xác này Máy tiếp tục báo một dung này Đây đang bẹt cầu xíu này Đây bán này tôi đặt 100 triệu xíu này Ok cho anh em có 200 chưa Đấy 7 điểm xỉu 223 Đấy sóc cho anh em bán nữa này đấy anh em có thể phân biệt được một dung là dung một dung còn hai dung là cách nhau ra đấy anh em cứ đợi máy nó báo xong anh em đánh đấy thì như ván này tôi nhận được máy báo hai dung này hai dung là đánh tài này mở này ok cho anh em hai năm sáu mười ba điểm tài đấy test cho anh em bán kỷ niệm này anh em đến bất cứ sân chơi nào bất kể ai làm cãi cũng được anh em chỉ cần làm tay con tay em thôi là anh em có thể đánh anh em kiếm được tiền rồi như ván này này máy báo một dung này đấy một dung đánh xỉu anh em nhé, đây bán này tôi đặt một tỷ vào xỉu này ok cho anh em có hai tỷ chưa 8 điểm xỉu đấy một ba bốn tám điểm thì tiếp theo này tôi xin test về cái chuyển sang tôi test về cái uh, sóc đĩa này về sóc đĩa đơn giản hơn này đấy nó cũng đánh như là tài xỉu thôi như lẻ máy báo là dung một chặn máy báo là dung hai anh em cứ nghe theo máy anh em đánh khi chuyển sang chơi cái bộ môn khác này anh em lại tắt máy đi này bây giờ tôi tắt máy đi này tôi lại bật máy lên tôi bật sang chế độ chơi sóc đĩa này đấy giờ tôi để cái máy vào cốc này để anh em cảm nhận được nhịp rung của nó anh em đánh này test luôn anh em nhé đây khi anh em sóc xong anh em đặt xuống một hai giây vị quân vị ổn định là máy nó sẽ báo cho anh em như ván này máy báo một rung này một rung đánh lẻ này ok chưa ba trắng này đấy một ván chuẩn xác này ván này máy báo hai dung rõ ràng này đây hai dung là đánh chẵn này đây bán này đặt trăm triệu vào chẵn này một trăm trăm ta chẵn này ok cho anh em tứ tử trắng đấy sóc cho anh em bán nữa này ván này đánh lẻ anh em nhé đây tôi nhận được một dung này ván này đánh lẻ này một trăm trăm ta lẻ này đây ok cho ba trắng ok cho anh em đây rất là chuẩn xác luôn đấy cái độ hiệu quả nó rất là cao không thể nào mà sai lệch được đây test cho anh em bán kỷ niệm này như vừa rồi máy báo hai dung này hai dung chắc chắn về chẵn này đây bán này tôi bán nhà bán cửa đánh chẵn cho anh em xem này ok cho anh em sắp đôi đấy chuẩn xác chưa thì đây để chứng minh luôn cho anh em tôi bóc trực tiếp vị ra này đấy để cho anh em kiểm tra này để anh em đỡ phải thắc mắc là vị của tôi hôm nay là dùng vị gì này hôm nay tôi dùng vị bài này vừa rồi tôi cắt cái những cái vị bài này, tôi test cho anh em này về sóc đĩa thì bất cứ vị gì anh em cũng có thể chơi được vị bài quân thuốc que đóm hay là ờ, gói thuốc gì đây anh em cắt ra anh em chơi là máy nó cũng sẽ báo về cho anh em được thì tiếp theo tôi xin test về cái bộ môn bầu cua này về bầu cua thì cách chơi nó lại khác đây các nhịp rung bầu cua đây Đấy, như bầu nó không rung cua là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dung ngắn gà là hai dung dài nai là ba dung ngắn đấy anh em chỉ cần bỏ vài phút ở nhà anh em học thuộc những cái nhịp dung này anh em nhớ trong đầu anh em đến sân chơi này anh em có thể chơi được thì bây giờ tôi không chơi nữa này tôi chuyển sang chơi trò khác tôi tắt máy đi này đấy tôi bật lên này <clears throat> tôi chuyển sang chế độ là đánh bầu cua này đấy bầu cua thì bây giờ tôi test luôn cho anh em này thì vừa rồi là hột nắp đĩa tôi đã test luôn cho anh em rồi đấy giờ tôi test trực tiếp cho anh em để kiểm tra cái máy này độ hiệu quả của nó như nào này như vừa rồi máy báo là hai dung dài này đấy anh em phân biệt nghe rất là dài như vậy là hai dung dài hai dung dài này anh em tương ứng với anh em đánh gà này đây ván này đây tôi lấy cái hột ra tôi để đây ván này anh đánh gà anh em nhé đây 100 trăm có gà này một gà một cua một nai Đấy, ok chưa chuẩn xác bán đầu tiên nhá đây sóc tiếp này <coughs> sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết này ván này tôi nhận được chỉ là một dung dài đây này một dung dài tương ứng mới là đánh tôm này đây ván này đánh tôm anh em nhé đây một trăm trăm có con tôm này mở luôn này ok chưa một tôm một nai một bầu đấy test tiếp bắn nữa này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết cái độ à, bắt xa của nó từ 10 đến 15 mét đấy anh em cứ cất trong người anh em đến sân chơi này anh, anh em yên tâm anh em chơi rồi như ván này này tôi vừa nhận được là hai dung dài này hai dung dài tôi lại quay trở lại tôi đánh gà này đây, để xem có gà ván này không này mở này ok chưa một con gà hai con bầu đấy chuẩn xác chưa thì nhiều anh em cứ thắc mắc là liệu cái nhịp rung to như thế anh em vào sân chơi anh em có bị lộ bị phát hiện không thì như ván này tôi cầm trực tiếp trên tay này đấy tôi cầm trực tiếp cái máy trên tay tôi để sát vào để để anh em có thể nghe được cái nhịp rung của nó không nhá đây sóc cho anh em luôn này thì vừa rồi tôi nhận được máy báo một rung ngắn này đấy, một rung ngắn tương ứng với đánh cua này đây ván này có cua này đấy ván này đánh một tí vào con cua này mở này hai con cua một con nai đấy ok chưa đấy sóc cho anh em bán kỷ niệm này rất là chuẩn xác luôn đấy anh em có cái thiết bị có cái công nghệ bên công ty chúng tôi ấy, anh em hoàn toàn yên tâm để nó có thể giúp anh em gỡ gà anh em kiếm tiền như ván này tôi nhận được máy báo là ba dung này đấy ba dung tương ứng mới đánh nai này đấy như ván này 100 trăm con nai này đây mở cho anh em xem luôn này một nai hai tôm đấy ok chưa thì đây tôi không chơi nữa tôi tắt máy đi đây để chứng minh luôn cho anh em này tôi bóc trực tiếp cái hột hôm nay tôi thử cho anh em này bóc trực tiếp cái hột này ra này đấy hôm nay tôi sử dụng cái hột này hột giấy anh em nhé hột giấy hột xốp hay là hột gỗ hay là hột à, đá thì chơi được hết anh em nhé đấy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 bớt chút thời gian anh em chạy qua anh em có thể cầm trực tiếp cái quân vị nắp đĩa của ở trong sân chơi anh em đến anh em test hàng thử hàng trực tiếp đấy tôi sẽ tư vấn à, hướng dẫn cho anh em cách chơi cách sử dụng máy này để làm sao anh em có thể ưng ý anh em mang nó về anh em kiếm tiền thì những anh em nào ở xa anh em không đến được thì anh em có thể là liên hệ cho tôi gọi điện trực tiếp cho tôi tôi sẽ cho tôi cái địa chỉ tôi sẽ gửi hàng về cho anh em đấy hàng về anh em kiểm tra hàng test hàng xong anh em lấy anh em chơi thì ngoài ra khi anh em đến anh em lấy cái máy này của tôi ấy, thì tôi sẽ bảo hành anh em là hai năm đấy và để cho anh em cái giá là hợp lý nhất để giúp anh em những anh em nào thua tha anh em về anh em cỡ gạt đấy thì ngoài những cái bộ môn anh em chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa ngoài đời này ấy, thì những anh em nào chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em chơi game trên điện thoại đấy thì tôi sẽ cung cấp cho anh em những cái phần mềm những quy luật đánh các cái game đấy để anh em có thể giành chiến thắng trong các sân chơi của mình thì thời lượng video nó cũng không có nhiều thì tôi xin dừng video tại đây đấy lúc nào anh em rảnh thì anh em có thể chạy qua trực tiếp đấy tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em kỹ càng hơn nữa thì xin chào tất cả anh em